Rồi, lời nói đầu tiên cho mình xin chào tổng thể tất cả các anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó, đến lại lọc phát tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua. Đó, bầu cua trên máy nha anh em. Đây. Trên CH Play nha anh em. Anh em lưu ý nha, CH Play đó. đây gọi là bầu cua trên game. Đây. Anh em mình chỉ cần cho mình đó là một chiếc máy điện thoại Samsung, Oppo hay là cái gì cũng được hết á. Vân vân và vân vân đi. Rồi. Đây, cũng như mọi khi mình vẫn chỉ cho anh em như mọi khi nha đó bước đầu tiên anh em mình vào trong CH Play cho mình đó vào trong CH Play mình để là mình nói trực tiếp cho anh em hiểu hơn cho nó dễ luôn chứ mình không có giới thiệu rườm rà cho anh em nhức đầu lắm nghe nó ê đầu lắm đã không hiểu rồi càng nhức đầu thêm nữa rồi đây mình đưa máy sát lại gần nè anh em thấy không bầu cua tết 2021 2022 nha anh em anh em để cho mình nha rồi anh em nhấn vào thôi đó anh em thấy không bầu cua Tết 2021 2022 đó đứng top 3 đó anh em game dân gian offline đó sòng bạc đó anh em để nha rồi còn á còn lại à ngoài ra còn lại những cái game khác anh em cứ điện trực tiếp cho mình là mình cũng đầy đủ công thức cho anh em hết đó bạn hát có rồi mua luật có cho anh em đó cung cấp đầy đủ cho anh em luôn đó, anh em nào ngày trước á, đã biết rồi thì bây giờ những anh em nào chưa biết mình còn là nói thêm lại cho anh em biết anh em nhớ kỹ đây nè đó, cái bạn H là mình sẽ bán cho anh em là mãi mãi nha anh em mãi mãi đó, anh em mình chỉ cần mua một bản chơi cả đời luôn rồi còn những anh em nào á mà muốn mua quy luật á ví dụ như đi chơi ở cái sòng khác anh em mình thấy người ta chơi bầu cua sóc đĩa hoặc là tài xỉu cứ thấy cái game miệng sao thấy game thôi nha anh em nhớ kỹ nha thấy cái game thì chỉ cần chụp lại cho mình cái màn hình thôi chụp lại cho mình cái game đó là cái game gì đó anh em lưu ý cứ liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ chỉ cho nha rồi bây giờ nè cái game này hiện tại mình đã tải về máy đó nha anh em rồi mình đã tải về máy bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem đây bầu cua Tết 2021 2022 anh em nhìn kỹ nha rồi mình vào vào như bình thường nha anh em rồi để cho máy nó chạy tí đó cái đây là cái âm nhạc của máy cho nên là bây giờ mình sẽ giảm âm lượng hoặc là tắt âm lượng để mình nói chuyện với anh em nó dễ hơn nha rồi mình tắt cái âm lượng để mình giao lưu với anh em dễ hơn à, mình chỉ anh em nó tường tận hơn ok chưa anh em thấy không có cái chữ chơi ngay nè đó có cái chữ chơi ngay bấm vào cho mình rồi rồi từ từ dừng lại đây cho mình 3 giây thôi mình nói nhanh lên anh em nhìn cái dòng mã số ở dưới này nè thấy không 8147 LUI 7U đó gạch vơ 2.0.0 đó anh em nào lưu ý nè đó đi gặp những cái sòng khác á, người ta chơi tất cả các cái loại game á, hiện tại á, tất cả các loại game nha anh em thường thường nó sẽ có một cái mã số một là nằm trên hai nằm giữa ba và nằm dưới đó chỉ cần lưu ý chụp lại cho mình mình sẽ chỉ cho anh em cái quy luật đó quy luật để anh em mình chơi kiếm tiền cho dễ máy người ta mình chỉ cần mua quy luật thôi nha anh em mua quy luật chơi đó ok chưa rồi đó sau đi bây giờ mình sẽ đánh một vài cây xanh chín cho anh em xem nè đó sóc mở cho đại nè đó anh em thích chọn cái gì cũng được đánh đại đi rồi trước tiên á mình sẽ vào là mình làm tay con để cho anh em xem nha mình trước tiên mình sẽ làm tay con là mình biết được trong đó có gì hiện tại bây giờ nè nó đã có một con bầu một con tôm và một con cá đó thường thường anh em mình đi chơi anh em mình sẽ thấy trong cái đó nó có gì đúng không đó bây giờ mình ướp lại nè rồi bây giờ mình sẽ mở ra trong này á, là nó đã có một con bầu nha anh em một con bầu rồi tại sao á, là mình biết nó có một con bầu một con bầu thì cái đó để lát nữa mình nói sau rồi bây giờ nè bầu cá tôm anh em để ý nè bầu cá và tôm cây thứ hai mình sẽ biết nó là cái gì nha rồi ok nè bây giờ nè con này nó vẫn về lại con bầu tiếp nha anh em vẫn phải là con bầu mình dỡ cho anh em xem nè đó anh em thấy không bây giờ nè bầu gà cua bầu gà cua đó anh em để kỹ nha rồi mình mở lại cho anh em xem nè đó bây giờ nó vẫn về lại con bầu cho mình nha anh em về lại con bầu dở nè anh em đó có bầu rồi mình chỉ test thêm cho anh em thêm một cây nữa nha tại cái này nó chuẩn xác thì trăm phần trăm nha anh em ok chưa bây giờ hiện tại là bầu cá tôm đó bầu cá tôm nha anh em mình ốp lại nè rồi bây giờ nó vẫn ra bầu cho anh em đó mùa này mùa bầu đẻ hay sao á mình dỡ cho anh em xem nè có bầu đó cái này nó đơn giản lắm nhưng mà mình không thể chỉ cho anh em trực tiếp vào trên này được tại vì những anh em khác đã mua cho nên là mình không có chỉ trên này được đó. anh em nào cần á, cứ liên hệ trực tiếp với mình để mình chỉ sâu hơn đó. bây giờ á, những anh em nào á, mà làm cái tay cái anh em hiểu không làm muốn làm cái á, là ok hết nha anh em làm cái để cho anh em né tránh đồ cái tay con người ta đánh cái gì cái gì mình vẫn né được nha anh em đó mình chơi được, được thoải mái với à, mọi người luôn nha anh em rồi bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh em xem là nó như thế nào nè chờ mình một tí thôi nha để mình mở máy thôi rồi bây giờ nè anh em xem kỹ lại cho mình nha xin lỗi anh em hơi lâu mất bao nhiêu giây rồi đó rồi ok chưa bây giờ cái máy cái đầu tiên á mình sẽ né cho anh em xem mình ví dụ như khách người ta đánh bầu hoặc là cá nhiều đúng không anh em mình muốn né con bầu con cá đúng không né con bầu con cá anh em xem nè né con bầu con cá mình thử cây thứ hai né con bầu con cá tiếp cho anh em xem nha bây giờ né tiếp là bầu cá nha anh em để cho anh em mình xem đã mất bầu cá không thấy bầu cá ok chưa rồi cái thứ hai á, là mình sẽ né về cua và gà cua và gà nha anh em mình sẽ né con cua và con gà rồi anh em mình chờ tí nha cua và gà đó đã né cua và gà tiếp tục vẫn là cua gà để mình né tiếp nha anh em đó vẫn né cua và gà ok chưa rồi và mình đóng lại nè cái này á là mình sẽ né con nai và con tôm nha anh em đây để chờ mình một tí nhé rồi ok né nai và tôm đó anh em để ý nha né nai và tôm tiếp theo này dở cho anh em xem này để né nai và tôm đó ok không đó nét căng đây anh em mình á đi ra ngoài đường chơi cứ gặp những cái thể loại này thì cứ mạnh dạng trực tiếp alo cho mình hoặc là có cái vấn đề gì về tất cả các loại game nha anh em đó, tài xỉu bầu cua sóc đĩa đó là mình sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em đó, mùa dịch thì cũng đã qua rồi anh em nào cần á, thì cứ trực tiếp liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên 0786 01 1234 0786 04 1234 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em đó ngoài ra thì nhà mình còn bán tất cả các loại cờ bạc đó để cho anh em biết luôn tất cả các loại nha anh em tất cả các loại bài lá sóc đĩa bầu cua tài xỉu rồi anh em đã xem cái video này xong á, thì nhớ like cho mình một cái subscribe hộ mình một cái nha anh em ok chào toàn thể tất cả anh em